Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và bạn tiếp tục theo dõi các video của địa lý và khoa học xã hội. Cách đây ít giờ đồng hồ thì Thủ tướng ban hành chỉ thị 19 về ờ, giãn cách xã hội cho phép các cơ cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam được mở cửa trở lại. Vẫn đóng hàng quán thiết yếu, giãn học sinh trong phòng học. Thì ờ, nội dung của chỉ thị như thế này là sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số những người mắc và chưa có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nguy cơ bùng phát ở mức cao và làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Do đó, nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Thủ tướng ban hành chỉ thị mới và yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và tiếp tục phát triển kinh doanh sản xuất việc làm. Kiểm định thực hiện và các nguyên tắc phòng dịch, ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng, dập dịch đồng thời làm việc tốt các ngành ờ, công tác điều trị hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong phương châm 4 tại chỗ tuyệt đối không lơ là chủ quan chỉ thị mới cũng cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế phục vụ phòng chống dịch đã được thực phù hợp với diễn biến dịch bệnh khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo dịch bệnh tốt nhất là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị và các đô thị lớn các biện pháp được quán triệt, được chỉ đạo nêu ra chỉ thị gồm Người dân thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung đông người, tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện đông người. Tạm đình chỉ các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, không thiết yếu khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp karaoke, massage, quán bar, vũ trường do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định các ờ, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại, bán buôn bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, khu di tích danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, áp dụng các biện pháp phù hợp. Với trường học giảm dần, giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể đảm bảo không tập trung đông người, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, các thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động tiếp tục hoạt động và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động các cơ quan đơn vị làm việc, đứng đầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, không để đình trệ công việc. Yêu cầu riêng đối với nhóm nguy cơ cũng trong chỉ thị 19, Thủ tướng xem xét quyết định mức nguy cơ lây nhiễm dịch đối với từng tỉnh, thành phố. Về địa phương địa bàn có nguy cơ cao, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 về cách ly xã hội. Các địa phương có nguy cơ vẫn phải khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không có biện pháp phòng chống dịch, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Địa phương có nguy cơ thấp tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà, không tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng. Kịp thời phát hiện cách ly khoanh vùng triệt để các ổ dịch ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, hướng dẫn thực hiện bằng các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải. Thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, tổ chức cách ly, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán, không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công. Và đây chính là chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19. Còn bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.